100 ngày, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Thưa quý vị, 18 giờ hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết đã ghi nhận thêm 41 ca mắc mới. Sáng nay, Bộ Y tế cũng đã thông báo có thêm hai bệnh nhân COVID-19 tử vong. Cứ mỗi sáng thức ra thông tin lo nhanh về Dịch bệnh cứ thế tăng dần Bao nhiêu người, bao nhiêu người Đã ngã xuống vì corona Pray for you đã trên siêu trang đan chia đâu không nghi Vậy nên hàng chế xa ngoài Vì mọi người vì gia đình Để không ngã xuống vì corona Hay vì nhau Hãy tìm lại Chúa ánh sáng Ở trong tiên Hãy tìm lại Chúa ánh sáng Nơi nhân tâm mọi người Nơi nhân tâm mọi người Vì phút giây này Chúng ta phải luôn có khó mấy ta cùng qua hãy cùng đoàn kết đánh thắng giấc bên tan tành giấc bên tan tành vì phút giây này chúng ta phải thật mạnh mẽ dân tộc ta truyền thống quý báu từ ngày xưa dòng máu lạch hồng luôn chảy trong tim này chẳng thể từ ai khi ta là người việt nam mẫu đỏ da vàng hãy cùng chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh corona ra xa nhân loại dày dù dịch bệnh có khó mấy ta cùng ba hãy cùng đoàn kết đánh thắng giặc bên tan tành giặc bên tan tành vì phút giây này chúng ta phải thật mạnh mẽ dù dịch bệnh có khó mấy ta cùng ba hãy cùng đoàn kết đánh thắng giặc bên tan tành giặc bên tan tành vì phút giây này chúng ta phải chiến thắng